quý vị và các bạn, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng được xem là trọng tâm trong phong trào thi đua yêu nước mà Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Long An phát động. Qua 5 năm thực hiện, từ năm 2006 đến năm 2010, từ phong trào này đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, tác động tích cực đến sự phát triển của phong trào, cũng như tạo động lực cho đông đảo hội viên nông dân ra sức thi đua lao động sản xuất, không chỉ làm giàu cho bản thân mà quan trọng hơn là sự quan tâm san sẻ với cộng đồng. Hàng năm bình quân có hơn 66% số hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi. Qua bình xét, có gần 30% số hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó nhiều nhất là cấp cơ sở với hơn 75%, gần 20% đạt danh hiệu này ở cấp huyện và gần 5% ở cấp tỉnh. Nếu như mức thu nhập bình quân của hộ sản xuất giỏi cấp tỉnh năm 2005 là 75 triệu đồng một năm, thì hiện nay con số này là 135 triệu đồng. Không chỉ quan tâm và làm giàu cho bản thân, mà những hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi còn giúp đỡ về vật chất kỹ thuật cho gần 60.000 hộ nông dân khó khăn, góp phần giải quyết trên 41.000 lao động nông thôn có việc làm tại chỗ. Đó cũng là điểm chung của những người nông dân tiêu biểu mà chúng tôi đề cập trong ghi nhận này. Nằm gian con kênh quận thuộc ấp Thận Cần, xã Bắc Hòa, nhà anh Nguyễn Văn Lô được xem là nhà ở dùng sâu của huyện Tân Thạnh. Theo gia đình về đây lập nghiệp từ những năm đất nước mới thống nhất, đất đai vùng này lúc bấy giờ rộng mênh mông, nhưng khái niệm cơ giới quá hầu như chưa xuất hiện. Đất lại phèn mặn, nên mãi đến những năm 80, chỉ bằng cuốc sẻn thô sơ, vợ chồng anh Lô mới dỡ được hai công đất. Từ hai công đất thấm đẫm mồ hôi ấy, dần dần anh được một hecta rồi mở rộng thêm. Đến nay anh Lô đã làm chủ hơn 7 hecta đất, chưa kể phần đã chia cho các con. Đây là chiếc máy cày tay đầu tiên anh mua từ năm 1986. Chiếc máy cày này đã gắn bó với anh suốt một thời vất vả và cũng là chiếc máy khởi đầu cho sự nghiệp cơ giới hóa của anh. Vừa làm ruộng, vừa đi cày thuê cho người khác, tích lũy vốn cho đến cuối những năm 90, anh mua được máy cắt xếp dãy và đến năm 2007, anh bán máy cắt xếp dãy và vay vốn từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, đầu tư vào máy gặt đập liên hợp. Đến nay anh đã có 4 máy gặt đập liên hợp với vai trò là tổ trưởng tổ kinh tế hợp tác với 12 tổ viên. Mỗi năm trừ chi phí, Gia đình anh thu lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng từ các khoản lúa, lợi nhuận từ tổ kinh tế hợp tác và chăn nuôi heo. Tôi mới xác định giờ coi khu vực nào mình là trồng lúa được thì mình phá bằng lúa, còn khu vực nào trồng lúa không được thì mình quy hoạch trồng tràm, chứ không dứt khoát là không để đất trống. Đó, thì từ chỗ đó thì nó cũng nhờ cái cái cái vấn đề cái quyết tâm trong cái cái vấn đề cái sản xuất của mình quyết tâm lao động mình ra nó nó mới có cái thành quả như ngày hôm nay thì à, trước kia mình đã trong cái hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn rồi mình đã thấy được và thông cảm cho cái hoàn cảnh những cái, cái người mà nghèo hiện giờ cho nên giờ những bà con mà trong các hộ nghèo mà có cái nhu cầu giúp đỡ thì tôi cũng sẵn sàng chứ tôi cũng không từ chối Từng trải qua một thời gian nan vất vả nên vợ chồng anh luôn thấu hiểu và không ngần ngại giúp đỡ những gia đình còn nghèo khó. Đến nay anh đã cất được hai căn nhà tình thương cho những người nghèo lân cận trong xóm và đây là căn nhà thứ ba mà anh chuẩn bị hỗ trợ vốn để xây dựng lại. Đó là căn nhà của chị Trương Thị Trúc Giang ở cách nhà anh Lô không xa gia cảnh khó khăn, không ruộng đất, chị Giang chỉ có nghề may, thu nhập chỉ đủ đắp đổi qua ngày và nuôi đứa con trai đi học. Ba là ừ, ảnh đứng ra để anh mua vật liệu cho em được thôi chứ còn à, không có ai mà mua được như ảnh có có quen thì ảnh cũng có uy tín chỗ đó đó ảnh ảnh mua ảnh mua thí dụ như ảnh mua thì bao nhiêu cũng được hết trơn còn ảnh hứa giúp em thì ảnh mua là 7 triệu vật liệu xây dựng không phải riêng giờ là ảnh giúp em không mà trước đây em cũng thấy ờ, em cũng nghe rồi thấy ảnh một người ở sớm đây ảnh rất là tốt rồi ờ, mới gần đây em đi họp phụ huynh thì em cũng được nghe là anh ba có ờ, tài trợ tập cho học sinh học giỏi rồi để mở rộng phong trào ở địa phương để cho là, bà con thấy được noi gương điển hình của như anh Nguyễn Nhân Lô á thì trong cái đợt là đại hội à, đoàn kết toàn dân tộc rồi bắt đầu là cái ngày à, à họp hội những chi bộ à, quý rồi cuối năm tổng kết thì mình cũng có cái là à, nói à, nói ra những cái ưu điểm của anh Nguyễn Văn Lô để cho bà con là hội viên cũng như bà con mình thấy được để nhân rộng mô hình này ra hiện nay thì bà con cũng rất là là, là quan nghênh tinh thần của anh ba và rất học hỏi thêm nhiều để rồi cùng à, tiến bộ ở à, chi hội ở à, nông dân cũng như ở địa phương trong ấp. 5 năm liền đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp huyện từ năm 2003 đến năm 2007. 3 năm liền đạt danh hiệu này ở cấp tỉnh, có nhiều thành tích trong các cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc, rồi phong trào người tốt việc tốt. Đó là những danh hiệu mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Nó ghi nhận sự nỗ lực không mệt mỏi của người nông dân hết lòng với mảnh đất của mình, quyết tâm làm giàu bằng chính đôi tay cần lau cũng như san sẻ với những nhọc nhằn của người khác. Nếu như hình ảnh người đàn ông được xem là trụ cột gia đình, thì người phụ nữ cũng không hề kém cạnh trong việc đảm đang quán xuyến gia đình bằng sự tảo tần, chịu thương, chịu khó của mình. Chúng tôi muốn nói đến bà Võ Thị Chiến, hiện ngụ tại phường 7 thành phố Tân An, nguyên là cán bộ ngành hậu cần, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An. Về hưu từ những năm 90, thời điểm cách đây 20 năm đủ cho thấy cuộc sống đối với gia đình bà chật vật như thế nào. Thế nhưng không nản lòng với dọn dẹn một công đất mà Ủy ban Nhân dân xã An Vĩnh Ngãi cho mượn lúc bấy giờ, bà cùng chồng cũng là một cán bộ quân đội về hưu bắt đầu dỡ đất. Có đất trồng lúa đắp đổi qua ngày nhưng cuộc sống gia đình vẫn chưa hết gian nan. Không có ruộng, bà nghĩ chỉ còn mỗi cách duy nhất là chăn nuôi – nhưng nuôi gì mà không phải đầu tư nhiều vốn thì bà còn chưa biết. Cho đến một ngày đi hái rau muống về bán, bà vô tình nhặt được một chú heo con đi lạc. Không xác định được người chủ của chú heo, bà quyết định đem về nuôi. Không ngờ sự việc hy hữu này đã trở thành cơ duyên đưa bà đến với nghề chăn nuôi heo mà bà đã gắn bó gần 20 năm nay. Hiện nay đàn heo mà bà dày công gây dựng đã lên đến hàng chục con, lúc cao điểm lên đến ngoài 100 con. Heo nái đẻ, bà không bán heo con mà tiếp tục để nuôi heo thịt. Cứ thế hết đàn này đến đàn khác. Hầu như bà quần quật suốt ngày. Gần như kính thời gian với đàn heo, đến nay bà đã sở hữu gần 20 con, chưa kể số trăng đã bán trong mấy năm qua. Theo bà thì nuôi trăng rất nhẹ vốn, thức ăn cho chúng cũng dễ tìm, lại rẻ. Giá trăng thịt hiện nay cũng khá hấp dẫn, trên 200.000 đồng một ký đối với trăng có trọng lượng hơn 30 kg. Đối với trăng giống thì 100.000 đồng một con mới nở. Khi mà tôi, về hưu đúng là rất là khó khăn đó, những ngày đó là lương bổng rất hạn chế là cuộc sống phải là phải nói là rất khó khăn nhưng mà do cái quá trình tụi tôi suy nghĩ rằng bây giờ là mình còn phải vươn lên từ chính mình chứ không phải dựa vào là xã hội được cho nên chúng tôi nỗ lực bằng tất cả những cái gì mà mình học hỏi trong thời gian chiến tranh hoặc là của bè bạn để mà tích lũy kinh nghiệm làm ăn rất là chịu khó trong các cái công việc làm cái gì thì là chịu khó cái nấy chứ không phải là à, bị dấp ngã rồi là mình là buông xuôi thì trong cái chăn nuôi anh chị biết rồi đó cũng khó khăn lắm nhưng mà cũng như cái đầu vô thì nó ờ, mắc thì cái đầu ra thì lại rẻ cho nên nó có khi không lãi nhưng mà hoặc là nó bệnh tật này kia nữa nhưng mà cũng áp dụng theo cái khoa học của ờ, là các ờ, là hội khuyến nông hay là của nông dân rồi mình là tìm hiểu học cho nên tôi thành công trong cái chăn nuôi là trong mấy năm qua bản thân cũng rất là cố gắng đó phải nói là là nghĩ nói đến vợ chồng tôi mà chịu cực trong làm ăn thì ở đây chắc cô bác ở đây ai cũng thấy được cái điều đó Mỗi năm, nguồn lợi nhuận hơn 100 triệu đồng đã giúp bà không phải lo lắng nhiều về đời sống kinh tế, nhưng bà vẫn không quên một thời gian khổ, và đó cũng là lý do mà bà luôn san sẻ với những hoàn cảnh khó khăn để họ vượt qua những trở ngại để dương lên trong cuộc sống đối với ờ, cộng đồng của trong xóm ấp thì thí dụ như là làm đường xá ờ, đóng góp tiền bạc công của luôn bỏ công ra như cái đường mà là tráng bê tông này chị tám cũng bỏ ra tiền rất nhiều hơn những cái người khác ngoài ngoài cái đường nguyễn văn trưng này cũng vậy hồi lúc mà còn đang khó khăn đó mà chẳng những ảnh chỉ mà gia đình đều ra nghĩa là bỏ công sức đóng tiền rồi nhưng mà còn phải bỏ công sức ra để mà mà cùng với cộng đồng để mà làm đường xá. Đấy, trời ơi, có được bao nhiêu người đâu, không có được bao nhiêu người mà làm như gia đình của chị Tám này. Là nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh, gia đình lại đạt danh hiệu gia đình nông dân văn hóa trong nhiều năm liền. Cuộc sống không dương giả nhưng ấm cúng, vì biết thương yêu sang sẻ với cuộc đời. Bà đã chứng minh được rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, nếu có ý chí, con người ta sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp ngoài mong đợi. Niềm tin ấy đã được hung đúc trong suốt quãng đời mà người đáng viên như bà đã đi qua. Phong trào thi đua yêu nước của giai cấp nông dân tỉnh Long An trong những năm qua đã có những bước tiến khởi sắc từ những điển hình như thế. Vừa là động lực, cũng vừa là mục tiêu, họ đang góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới ngày thêm giàu mạnh.